Xin chào thầy và các bạn, em là Trần Quang Huy, Y45 Hôm nay em xin được trình bày về câu hỏi Tiền liệt tuyến được cố định bởi những gì? Câu A. Bàn quen và hoành niêu dục Câu B. Cân đề non villier Câu C. Dây chằng mu tiền liệt tuyến Câu D. Tất cả đều đúng Vậy tiền liệt tuyến là gì? Tiền liệt tuyến là một cơ quan tuyến trong hệ sinh sản của nam góp phần vào quá trình thụ tinh duy trì nòi giống tuyến tiền liệt ở nam thì tương đương với tuyến scanner ở nữ tuyến tiền liệt thì nằm ngay giữa bàn quang và sau xương mu giữa hai cơ nâng hậu môn và bao bọc quanh niệu đạo chức năng của tiền liệt tuyến là tiết ra dung dịch chất kiềm trắng dung dịch này chiếm 25 đến 50 phần trăm dung lượng của tinh dịch dung dịch từ tuyến tiền liệt tăng cường khả năng di động của tinh trùng và giúp làm nhờn niệu đạo khi xuất tinh một số bệnh thường gặp ở tuyến tiền liệt đó là viêm tuyến tiền liệt cấp và mãn tính vì đại tiến tiền liệt ca tiến tiền liệt một số phương tiện cố định tiến tiền liệt đó là tiến tiền liệt thì nằm ngay dưới bàn quang phía trước thì được cố định bởi dây chằng mưu tiến tiền liệt phía dưới tiến tiền liệt được cố định bởi hoành niệu dục phía sau thì được cố định bởi cân denovilia và ngăn cách với trực tràng cho nên câu 17 này em xin được chọn câu D, tất cả đều đúng. Tiền liệt tuyến được cố định bởi bàn quen, hoành hiệu dục, cân đề non villier và dây chằng mu tiền liệt tuyến. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.